Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ biết từng bước để bắt đầu đúc coin PLCUS sau khi đã đăng ký trong PLC Antima, mua gói Antima X Minter, cài đặt ứng dụng Antima Wallet và Antima Farm. Trước tiên, bạn cần mua coin PLC Antima hay lên sàn Coinsbit. Nếu bạn chưa có USDT, hãy nạp tiền vào tài khoản trước. Hãy thực hiện các bước sau. Đăng nhập lên sàn. Tới mục Wallet, nhấn nút Balance. Trong mục Tìm kiếm, hãy chọn USDT tài hàng USDT, hãy nhấn nút Deposit. Sẽ xuất hiện mục chọn mạng USDT. Hãy chọn mạng phù hợp với mình. Ví dụ, nếu bạn có USDT trên mạng TRON, thì hãy chọn TRC20. Sẽ xuất hiện mã QR cả dưới đó địa chỉ ví của bạn, rồi chuyển USDT của bạn vào đó. Bây giờ, trên tài khoản của bạn đã có coi USDT, hãy tới mục giao dịch trên sàn, ở menu bên trái, hãy nhập PLCU vào ô tìm kiếm hệ thống sẽ hiển thị cặp giao dịch với USDT. Hãy nhấn lên đó để mua coi theo giá thị trường. Hãy chọn Market. Trong ô ơ màu hãy nhập số USDT mà bạn muốn dùng để mua PLCU. Sau đó, hãy nhấn nút Buy. Bạn cũng có thể mua PLCU theo lệnh limit, lệnh giới hạn, lệnh mua hay bán với mức giá nhất định. Để làm điều này, cần chọn limit và nhập giá PLCU và số lượng coi bạn muốn mua. Sau đó, hãy nhấn nút Buy. Xong, bạn đã sở hữu coin PLCU, bây giờ ta đã có thể mua coin PLCUX. Việc mua coin PLCUX diễn ra cũng theo nguyên tắc như thực hiện với PLCU. Chú ý, chỉ có thể mua coin PLCUX bằng PLC Antima, hiện chưa cho phép giao dịch theo cặp PLCUX PLCUC và có lẽ nó cũng sẽ không được đưa vào cho người dùng trên sàn. Để ký kết hợp đồng và bắt đầu đúc coin, bạn cũng cần có coin PLCU Classic để thanh toán phí gas. Bạn có thể tìm thấy bài nêu chi tiết về phí ga và cách tính nó trên kênh youtube của chúng tôi. Nếu trên tài khoản của bạn chưa có PLCUC, bạn có thể mua nó trên Coinsbit bằng USDT. Việc mua coin này được thực hiện như cách đã nêu trong hướng dẫn này. Bây giờ, khi trên tài khoản sàn giao dịch của bạn đã có đủ mọi coin cần thiết, hãy gửi chúng tới farm. Chú ý, để nạp farm, bạn sẽ cần địa chỉ ví Antima Farm. Bạn có thể copy trực tiếp trên ứng dụng di động hay trong văn phòng cá nhân trên trang web antimafarm.com. Chỉ cần nhấn vào top copy farm trên bảng điều khiển PLCUX và copy địa chỉ ví farm của bạn. Sau khi đã copy địa chỉ này, hãy lên sàn, tới mục Balance, chọn Withdrawal, rồi chọn PLCUX. Hãy dán địa chỉ farm đã sao chép vào ô address. Nhập số tiền xu mà bạn muốn gửi vào farm. Xác nhận gửi và chờ xử lý giao dịch. Ngay khi giao dịch được xử lý xong, bạn sẽ có thể ký kết hợp đồng trên farm của mình. Ký hợp đồng thông minh Smart Contract là bước cuối cùng để bắt đầu đúc coin. Bạn sẽ cần giấy phép kích hoạt đúc coin, nó xác định mark nốt của bạn và tất nhiên cần thêm các coin nữa. Để ký hợp đồng thông minh, hãy mở ứng dụng Antima Farm. Chọn Farm PLC UX trên màn hình chính, hay nhấn nút Get Profit. Trong cửa sổ được mở ra, bạn sẽ cần đồng ý với các điều kiện và vuốt thanh chật sang phải. Chú ý, Tại bước này, trong tài khoản farm PLCUX của bạn, phải có đủ số lượng coin PLCUC để thanh toán phí ga. Trên mạng PLCUX, phí ga được tính cho mọi giao dịch, còn với các giao dịch dịch vụ thì không tính phí ga. Phí ga là nhiên liệu hoạt động của mạng lưới, như xăng cho động cơ. Hiện nay, phí ga trong mạng lưới PLCUX là 1%, nhưng không dưới 0,0002 PLCUC. Hãy vút sang để xác nhận ký kết hợp đồng thông minh. Mọi thứ đã xong. Trên màn hình, bạn sẽ thấy thông báo rằng hợp đồng thông minh đã được ký kết. Có thể tùy ý rút và sử dụng lợi nhuận thu được từ Bitcoin. Nếu bạn còn thắc mắc, bạn có thể thấy các hướng dẫn chi tiết về cách làm việc với PLC Antima trên kênh YouTube của chúng tôi.